<clears throat> chào các bạn hôm nay thì rẻ không mãi sự <clears throat> sẽ thử bếp dành riêng cho thị trường nội địa nhật bếp có hiệu là Rinnai M660 FTS đây là nội thất bên trong của bếp đây thì giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem ngoại thất và test những tính năng của bếp đây là ngoại thất của bếp đây đây là bếp nướng nè có mâm và vỉ nướng bằng inox Mm-hmm. ưu điểm của bếp ga nội địa Nhật á, so với bếp ga Việt Nam bếp có xuất xứ từ Nhật Bản bền tiết kiệm và an toàn bếp ga Nhật thì tiết kiệm ga hơn bếp ga Việt Nam thực tế gia đình 4 người ngày nấu ăn hai <coughs> buổi thì một bình ga giá khoảng 320 à, sử dụng được à, 2 tháng rưỡi tức là một tháng các bạn chỉ à, sử dụng 150.000 à, tiền ga thôi bếp ga Nhật an toàn nè có cảm biến phá ga tự động khi tắt lửa đây là cái cảm biến cái đầu à, giống à, đầu mỏ hàng đây <clears throat> tính năng đầu tiên tôi cũng sẽ thử là phá ga khi tắt lửa tôi sẽ mở hai bếp nấu nè và một bếp nướng đây là ngọn <clears throat> đây ngọn lửa xanh đẹp thì giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cho dễ thổi sau khi lửa tắt khoảng 5-7 giây cảm biến ờ, sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại còn một số nơi bán khác á họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý nước trào da làm tắt lửa mà các bạn để ý nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước có trào da đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính mà do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp nó mới tắt bếp đã khóa ga và kèm theo tiếng bếp Đây. bếp bên trái nè bếp bên phải và bếp nướng công tắc thì vẫn còn đang mở đây tính năng thứ hai á tôi sẽ thử là phá ra khi nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai miếng sắt phong phỏng cho hai cái đá nồi này. đây là vị trí của ờ, <clears throat> cảm biến chạm đáy nồi đây khi nó nhận được 250 độ bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ga thì dưới đáy nồi á nó phải bật phải đạt trên 300 độ thì bếp nó mới khóa khi các bạn thử tính năng này á các bạn nên dùng nồi có đáy dày <clears throat> dùng nồi có cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi có cái đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt gió mà thổi đi làm nguội đi đáy nồi á nhiệt độ nó chỉ dao động từ 200 đến 250 độ thì cho dù các bạn thử có bụi bếp nó cũng sẽ không khóa bếp <clears throat> bếp ga Nhật á, đánh lửa ờ, điện tử bằng IC bằng hai cục pin đại nè nhà sản xuất uh, Nhật Bản á, đặt an toàn lên hàng đầu nên khi các <clears throat> nên khi các bạn mở công tắc một bếp á, để sử dụng thì cả hai bếp nấu và nướng đều đánh lửa theo mục đích để đốt ga nếu có rò rỉ nên bếp ga Nhật hao pin hơn bếp ga Việt Nam như pin con ó con thỏ nè sử dụng cho bếp ga Nhật được 15 đến 20 ngày còn Panasonic Toshiba là bên Maxell á ba loại pin này sử dụng cho bếp ga Nhật chỉ được 30 đến 40 ngày này, tất cả các loại pin này rất là kém bếp nấu bên phải đã tự động giảm nhỏ lửa nè nhiệt độ là 205 độ thì tùy mỗi điểm nó sẽ có nhiệt độ khác nhau biết bên trái thì 190 đó 194 <coughs> độ bếp ga Nhật á, thì có lò nướng tiện lợi nè dễ dàng vệ sinh khi khi sử dụng à, thì các bạn chỉ mở lên là sử dụng thôi không mất thời gian và công sức để à, đi đốt lửa than nướng thì được mọi thứ à, các bạn nhớ cắt mỏng à, <clears throat> khoảng 2 phân còn để khắc phục về pin đó, đối với dòng bếp này tôi sẽ thay thế hai cục pin đại bằng một viên pin sạc pin thì cũng có cực âm và cực dương thì khi giao bếp tôi sẽ đánh dấu cộng và trừ đi theo pin nữa là một cục sạc có đông dây dài 3 mét nè bếp nấu bên phải là tự động tắt lửa và phá ga sau chế độ nước cạn nồi nắp thì vẫn còn đang mở đây bếp nấu bên trái cũng vậy nó tự động tắt lửa và phá ra công tắc thì vẫn còn đang mở giờ tôi sẽ lắp bên sạc cho các bạn cùng theo dõi pin thì chỉ có một cục thôi nên không đủ độ dài với hộp pin nên à, tôi gắn kèm theo à, một cái lò xo thì khi nhận biết về nhà các bạn lấy lò xo các bạn móc vào cực dương của pin đây cực dương là dấu cộng nè các bạn móc vào cái kẻ này. cực dương luôn luôn hướng ra bên ngoài bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường còn để nhận bếp pin yếu á các bạn có thể <clears throat> theo dõi theo nhịp tính lửa của bếp nhịp tính lửa nhanh liên tục là bên đầy chậm dần là bên yếu hoặc các bạn nhìn theo cái đèn ngay chỗ học pin nè khi pin yếu ta nó ăn nó sẽ báo đỏ lên còn nghe đợi chờ của sạc pin đây khi pin à, các bạn cắm sạc vào thời gian của pin sạc này nó khoảng 16 đến 18 tiếng các bạn mà không có thời gian mà theo dõi á thì các bạn nhìn cái đèn trên đầu cục sạc nè đèn xanh là đầy đỏ là đang nạp pin vào thì khi sạc pin các bạn vừa vừa sạc vừa sử dụng bếp <clears throat> vừa sạc vừa sử dụng bếp bình thường tôi sẽ hỏi tính năng của bếp bên trái cái này không phải là kìa cho tôi không siết ốc nữa nè không có tiền nó không xuống sát được giờ ừ. là chế độ nấu nước 5 phút tắt và chế độ nấu cơm và nấu cháo khi các bạn chọn ở chế độ nấu cơm á các bạn gạt càng gạt về nè hình vị trí nấu cơm đây nè để cho dần lửa đúng với hình <clears throat> với ờ, chức năng nấu cơm giờ tôi sẽ thử ở chế độ ờ, nấu nước sôi 5 phút tắt khi các bạn chọn ở chế độ nấu nước sôi á thì các bạn dùng cái đường kính nồi á phải nhỏ hơn 23 cm nếu mà các bạn à, dùng cái <coughs> đường kính nồi lớn hơn á nhiệt độ nó tích tụ nhanh nó sẽ vá ra sớm hơn khi nó <coughs> khi nước sôi đạt được một <coughs> khi nước sôi đạt được 100 độ á thì cần khoảng thêm 5 phút nữa để uh, diệt hết vi khuẩn trong nước đó là mặc định của nhà sản xuất phần bếp bên phải có tính năng là chọn nhiệt độ chiên theo loại thực phẩm nè mặc định là 180 độ ta hãy tăng lên 200 hoặc là 160 tùy cái loại thực phẩm mà ta muốn chiên còn đây là chế độ 3 giây là <coughs> chế độ ờ, gian xào đồ khô thì khi ờ, các bạn chọn cái chế độ này thì đầu quay cảm biến này nó sẽ tăng lên được 300 độ giúp ta gian xào thời gian nó lâu hơn nướng thì cũng có hẹn giờ nướng đây bếp nướng mặc định vào là 9 phút ta có thể tăng lên tối đa 15 đây bếp này thì được 20 phút 20 phút nướng thì mình có thể để chỉnh thời gian mà mình chọn đây mình sẽ tôi sẽ chọn một phút để thử bếp còn nói với tất cả các dòng bếp ga nội địa Nhật á về phần bếp ờ, bếp nướng nè phần bếp nút ngắn do cái bề mặt mâm lửa bếp nướng nó lớn nên nhà sản xuất bên Nhật á chỉ cho phép ta giảm ngọn lửa từ 10 xuống 8 thôi bếp nướng đang nếm lùi thời gian nè sau một phút hẹn vô nướng bếp đã tự động tắt lửa và phá ga công tắc thì vẫn còn đang mở đây Mm-hmm. <clears throat> ưu điểm của bếp ga nội địa Nhật á, qua thực tế khách hàng đã sử dụng bếp ga nội địa Nhật trong vòng 2 năm thì à, cái tiền tiết kiệm ga sẽ bằng cái tiền các bạn mua bếp ban đầu nên nó rất là tốt rẻ hơn khuyến mãi có hệ thống phân phối bếp ga nội địa Nhật khắp cả nước cửa hàng bếp ga các tỉnh thành muốn phân phối bếp ga nội địa Nhật á, thì liên hệ với anh Nam qua Zalo Facebook 0909 306 149 để có chính sách ưu đãi dành cho đại lý hoặc các bạn xem <clears throat> YouTube trên TV có thể đọc vào remote tìm kiếm với từ khóa rẻ hơn khuyến mãi để xem nhiều video hữu bếp ga nội địa Nhật của chúng tôi hoặc các bạn click vào nút đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem những video thử bếp vào ngày mai và đừng quên chia sẻ với bạn bè người thân mình cùng xem bếp này có nắp che chia lửa bằng inox nè thì à, ta xài không sợ bị mục như những loại nắp sắt này những à, nắp sắt này mình xài thời gian lâu nó bị <clears throat> sẽ bị mục chân còn tác dụng của nắp che này á, bếp mà có nắp che ngọn lửa sẽ tỏ ra hoạt động đúng tính năng của nó còn mà không không có nắp che ngọn lửa sẽ tụm lại đốt nóng trực tiếp vào đầu que cảm biến làm bếp hoạt động không chính xác đối với dòng bếp này á shop rẻ không khuyến mãi sẽ bảo hành một năm một đổi <clears throat> một đổi một trong 10 ngày đầu nếu bếp có bị lỗi bếp thì cũng đã được bọc lưới chống chuột và che kính những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột chui vào cắn phá đứt dây điện còn về khi nướng á các bạn nên cho ít nước vào mâm hấn để hơi <clears throat> nước bốc lên cũng làm mềm hợp phẩm khi nó nướng nó không có bị khô thế nào dạ. cái cái trong cái học sinh xanh là để bàn hỏi anh thành hỏi anh là cảm biến phá ra khi tắt lửa đây cảm biến cái đầu à, giống ngõ hàng và đây, đây là cảm biến nước cạn nồi còn cái kim sướng màu trắng là cảm biến à, đánh lửa đây. bếp à, đã tự động tắt lửa và phá ra sau chế độ nấu nước sôi công tắc thì vẫn còn đang mở đây thì vừa rồi tôi đã hướng hết những tính năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở video tiếp sau không bấm kết thúc thì hãy mang xuống